cả hai bếp đều đã khóa ra, sau cái chế độ là nước cạn nồi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 bếp này thì nó có cái nắp che đầu chia lửa này nó bằng inox ra thì ta sử dụng thoải mái không sợ bị mục xét như những cái loại nắp sắt nắp sắt thì ta sử dụng một thời gian nó sẽ mục chân nó rớt ra còn về cái tác dụng của cái nắp đó là để ngọn lửa nó tỏa ra không trụng lại đốt nóng trực tiếp vào cái que cảm biến làm bếp hoạt động không chính xác thì đối với dòng bếp ga Nhật này á, nó chỉ có những cái tính năng an toàn cơ bản không có tích than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 sẵn vào bếp đó rồi mình sẽ cắm lên ổ cắm hiện giờ sau đó các bạn sẽ cắm vào ổ điện để cài đặt thời gian nếu các bạn bấm quá thời gian các bạn muốn chọn thì mình phải tháo ổ cắm hiện giờ này ra khỏi ổ điện để nó reset về vị trí không nhưng khi các bạn sử dụng ổ cắm hiện giờ thì ở hộp pin này nè thì giao bếp tôi cũng sẽ tặng kèm thêm cho các bạn ha một cặp pin đại này pin đã theo bếp về nè để sử dụng ờ, khi mà cúp điện thì ta cũng có pin để sử dụng còn khi có điện thì các bạn lại sử dụng qua nguồn ba v này các bạn sử dụng cùng lúc